Đây, chào mọi người nha ở ờ, nay ờ, lại làm cái ờ, cái lò kéo nè nó lộn cái lò súp này. cái lò này lò gì người ta dán mất rồi như là F380 ấy à, F380 à, thì cái lo này thì mở mở lên trong vòng có khoảng chừng một phút thôi là nó, nó, nó tắt ngay mà mình đó thì mình à, không biết nó cái phần nguồn của nó làm sao mà nó chạy nó nóng như đó là mình à, ở đây mình đi à, làm cái phần nguồn rất là kỹ à, là phần nguồn rốt cuộc rồi là cái phần nguồn nó là nó không có liên quan hay là nó lên nó để nó lên cái ba bốn gạch ngang thôi đây là những cái bao này ba bốn gạch ngang cái bắt đầu là nó nó cúp đi nó cúp đi với nó nó không có nó không có lên được nữa nhưng mà mình tắt rồi cái mình mở lại lên tiếp được nữa à, quá mình đã làm nhiều à, làm rất nhiều tại hơi bị ngu à, là cái phần à, nguồn nó nó đưa ra thì ổn định nhưng mà nó chập ở trên cái trên đây nó chập trên cái bao này à, nó chập trên cái à, đây, con này gờ không gờ được hỏng tay luôn rồi à, rốt cuộc thì mình à, tra xem thì ở trên đây nó có cái những con IC này để mình gọi lại ra à, DRV 632 đúng rồi 632 thì cái con này là cái con này là nằm cái dạng nó như là nó nâng nâng tiếng đi xây tiếng nâng tiếng nó nâng tiếng lên để mà để mình à, lấy nét kéo thì nó bự ra nha à, hai ha thì con này nó có nhiệm vụ nó là nó nâng tiếng lên à, đưa đưa tiếng lên à, giống như lọc lại lần nữa thì mình kiểm tra thì mình thấy nó mình rút cái đường này ra nè cái chân ờ, đó mình cắt cái chân này ra thì nó không còn nóng nữa và cái công sức mình nó chạy tốt luôn đó, nhưng mà góp cột thì mình kiểm tra thì nó đi vào cái chân của con khiển này à, mình biết chắc là nó chết rồi nó bị chặt do đó mình đã bỏ luôn tại vì ở đây thì cái bo này tính ra mình nói mình thấy nó cũng không có hay lắm đâu cũng đơn giản còn cái con này là con IC đèn IC đèn à, mấy đây IC đèn 1628 à, cái này trên đầu đĩa con này trên đầu đĩa nhiều cái cuộc thì nó chết thì mình thấy thôi mình bỏ đó, mục đích của mình là chia sẻ mọi người cái bệnh của nó là khi mở lên à, mở lên thì nó hát trong vòng khoảng một phút 2 phút là cái bắt đầu con nó cúp cúp cái bluetooth cúp xong rồi cái mình để cái mình cấm lại cái nó lại hát tiếp à, cắm lại cái nó lại hát tiếp hát trong vòng một phút nó lại cúp tiếp à, nó cứ cúp vậy đó nó hay cúp đôi khi á có nhiều khi thì nó hát được trong vòng năm 10 phút lúc thì chừng 2 phút rồi bắt đầu nó cúp rồi có khi một phút nó cúp luôn à, nó cúp thì trong lúc cúp thì mình đo nguồn ga thì nó vẫn có ha ra vẫn có nhưng mà mình cứ suy nghĩ là nó nóng cái con 3205 à, do đó là mình cứ đè đầu cái bo nguồn rồi mình làm mình lọc ừ. như gấp cuộc là nó bị sai hướng ha do đó là mình đã gắn lại cái bo độ rồi cái bo bluetooth này à, mở trong vòng một tiếng cũng không sao không có gì cả thì ở đây nó câu quá thì mình ở đây là mọi người dở lên thấy ở đây cái bo này nè à, nó ở đây nó không có chữ nhưng mà ở dưới thì nó có cái chữ bên đây là R, R mát à, AUS trừ AUS cộng ừ. thì à, hai cái thằng AUS này á là cái tín hiệu cho từ cái à, cái dắt cấm dắt cấm input ở đằng sau vào còn ba cái này là ba cái tín hiệu mình đưa thẳng vào cái bờ bluetooth ừ. Để bây giờ mình đã câu như thế này và cái chân nguồn của nó mình cũng đấu trực tiếp vào đây tại vì cái bo này là cái bo 12V ha à, đây bo này bo 12V dạ. à, nhưng mà mình câu thêm hai cái đèn của nó ở đây cho nó đúng với phiên bản cũ hai cái đèn thì à, nó chạy thì nó hơi nóng à cái nóng cho câu cái con thuyền trở từ cái chân 1 qua chân 3 là 33 kg là ổn định nó lại bằng cái con à, đổi cái con tụ luôn con tụ của nó 10V 220mm nhưng mà mình đổi lại thành là 16V 470mm chứ không đổi thì vẫn hát bình thường thôi nhưng mà không câu con này thì nó hơi nóng à à, cái nguồn của mình cũng 15 16 v bỏ vào đây thì nó chạy cũng hơi nóng đó mình à, đã thay luôn Rồi cái vo này thì mình chỉ lấy nhiêu đây thôi mình chỉ lấy nhiêu đây thôi mình lấy tín hiệu là à, AUS trừ AUS cộng với LR mát thôi à, với cái cộng nguồn này đây là cái cộng nguồn à, 12 15V này. Rồi mình để nó qua một bên ha chia sẻ mọi người để à, gặp cái bệnh như thế này khỏi mất công à, làm nhiều tốn thời gian ở đây thì mình sẽ cắm điện rồi. Dạ, à, đèn chớp đẹp luôn ha đèn này nó cũng sáng luôn tốt à. Ừ. đó nó vô rồi đó nó vô rồi cái mình à, lấy cái điện thoại Ayun. <clears throat> mốt mà mọi người mà làm á làm mà khi mà mình à, gặp cái tình trạng là hát chừng một phút nó nóng nó nóng ha rồi cái à, nó cúp nó cúp lên cái mình bấm lại cái nó lên khoảng chừng phút nữa nó cúp nữa à, thì mọi người tháo cái bộ bluetooth ra mọi người kiểm tra nha à, có có cái khả năng là nó chụp chặt vào bluetooth à, ờ, như mình đây thì chắc chắn là nó chặt lúc trước là hát ok luôn à, ngồi đè đè đầu cái bo nguồn ra là làm xong rồi thấy đã chia sẻ với mọi người à, anh em nào gặp cái bệnh đúng như vậy thì mình làm y như mình là chắc chắn được ha à, ở đây là nó có cái bệnh là nóng hát lên trong một phút mà nó cúp à, một cúp xong rồi cái bắt đầu mình bấm lại cái nó lại lên lại nhưng mà cái dòng này nè khi mà hát á, mình dặn lên cái cái tầm à, cái nấc cao nhất đi nấc cao nhất đi khi mình tắt rồi nó lại trở lại cái cái nút nhỏ ban đầu mình phải dặn lớn lên nữa à, sửa mà cứ vòng vòng vòng hoài nó mệt thì mọi người cứ kiểm tra mọi người thay cái bluetooth cho mình là ok ha rồi chào mọi người nha